Nói nhỏ chứ không phải Corolla đâu Mai lại có người đến bế đi 14 ngày thì chết Ơ ờ, đéo nào Hắt xì nhiều thế Hay là có ai đấy đang nhắc đến tên mình nhỉ Một cách rất là chiều mền Thân thương chăng Không <laughs> tưởng yêu thương như nào Hóa ra là chửi mình Khổ Hello, hello anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today à, Hôm nay à, tập 2 nhận định update anh em nhé Đầu game à, sao Soundbreaker thôi, ưu tiên hàng đầu Con này thì rất là mạnh vào giai đoạn đầu game Các anh em à, các anh em đã thử cái bộ sát thủ trong cái meta mới chưa? Con ốc ấy, nó thay đổi skill anh em có thấy là nó mạnh kinh khủng không? So với cả skill lặn thì như thế nào? Mình nghĩ là nó còn mạnh hơn cả skill lặn cơ Nó không khác gì là đóng vai trò một con ờ, sắt down killer Ở trong cái phiên bản cũ thì bây giờ cái con ốc nó không khác gì con sắt down killer khi mà nó chỉ có hai tiền thôi à, tốc đánh nó cực kỳ là nhanh rất là phù hợp để chơi những cái à, món đồ như là búa xét hay là kiếm đánh lan thì rất là mạnh chơi gì đây à, Thực ra thì mình cũng chưa biết chơi gì Nhưng mà mình sẽ cố gắng để chơi một cái bộ theo meta Để cho anh em uh, biết về cái update này đã Mình sẽ uh, lần lượt giới thiệu cho anh em hết tất cả những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta này mà mình nghiên cứu được Sau đó thì chơi gì thì chơi Còn bây giờ thì cứ là những cái bộ mạnh nhất đã nhá và ở trong meta mới này thì ờ, có những cái bộ mà nó nổi lên mà nó chưa bao giờ xuất hiện ở những cái meta trước. Chưa bao giờ luôn. Và hôm nay mình sẽ thử đánh một cái bộ, mình sẽ xây dựng cái bộ. Ờ, uh, nào. Cũng chưa biết là chơi gì. Thôi cứ tạm thời là mua những cái con Ulit thuộc cái uh, tier S đã cái tier list mạnh nhất ở trong uh, cái giai đoạn đầu game thì mình sẽ mua hết sao breaker này rồi thì uh, uh, zipper đó những cái con mạnh nhất ồ oh. ở đây nó có xung kích về có thể là chơi mết được 30% quyết định chiến thắng là do chọn đúng đội hình Và chọn đúng đội hình hay không là nó do là thứ nhất là bài ra, thứ hai là do đồ Thì phải đảm bảo là cái việc là chọn đúng đội hình theo đồ trước đã Khi mà có xung kích từ đầu thì chúng ta luôn phải nghĩ đến những cái bộ mà liên quan đến cả cái sức mạnh về mặt kỹ năng Kỹ năng thì có những cái bộ như là bộ uh, Mết hoặc là bộ Goblin Bộ uh, God mới gần đây là con đang quay trở lại cái bộ gót ui mà lượt này dễ thua hẹo lắm nhờ ok được hay lắm sao breaker còn một máu thế là thôi lại ăn được ngon wow cái chuyện gì đây như cái lượt này lại cho một con uh, whisper seer lại là cái nhân vật chính của những cái tập trước hai trận liên tiếp trước đây là mình ra clip là mình đã chơi uh, cái bộ ẹp rồi hay là trận này chơi ẹp mết à tạm thời như này đã cái con uh, Reaper rất là mạnh ở giai đầu game Cái skill của nó là skill Fur Dam Đó anh em thấy cứa phát chết luôn cả đôi luôn Goblin Goblin thì bây giờ vẫn chưa có uh, Skybreaker hay là Heaven Bomber là vẫn chưa có Ngoài ra Breaker bây giờ vẫn đang một sao Xong rồi, cái này là chuyên mết rồi này Cho liên tiếp và cho những con bài thuộc hệ mết ở đây Có khi nào bị nừa không nhỉ? Mấy con này nó vẫn chưa có cái gì chắc chắn là chơi mết cả Toàn là những cái con kiểu dạng như là nó rất là là vô hại Nghe chừng là có vẻ là vẫn chưa có cái gì là đảm bảo Phải đợi một vài con khác co hơn ở trong cái bộ mết Ít ra là phải cho mình uh, Con con con uh, Thunder Spirit hoặc là cho một con uh, Flaming Wizard thì chơi nó mới ok được còn tầm này thì vẫn chưa biết mấy con ví dụ như con The So này thì thực ra không có được cái tác dụng gì lắm vào giai đoạn đầu game cả buồn ốc đấy đây rồi đây nó mới là cái quyết định để mà chơi mết đây này ok như này thì khẳng định là chơi mết rồi mết rồng nếu anh em chưa biết thì à, đây nó là cái trận đấu cuối cùng ở mức ranking 3 của mình mình chỉ còn thiếu rất là ít điểm nữa thôi chính xác đó là 15 điểm là mình có thể mức rank queen mức rank cao nhất của trò chơi này chơi à, một cái trận có cái tính chất quyết định như cái trận đấu này thật sự là rất là căng thẳng thành thì là tại phong vân và bại thì là cũng là tại phong vân thôi đấy là trong chuyện à, phong vân thì hùng bá nói thế còn trong cái trận đấu này thì thành thì là tại tuấn cơm mà bại thì là tại các bạn <laughs> có thể là sẽ chuyển giới thành công mà rất có thể là ông vua sẽ không bao giờ trở thành được bà hoàng hậu biết đâu uh, trận này lại top 8 và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi top 8 rơi vào tầm khoảng 10 chuỗi thế là coi như là hết mùa là không bao giờ lên được hoàng hậu vì vậy nên là trận này là mình phải đánh hết sức là nót và cẩn thận Không được phép sai sót bất cứ cái điều gì Phải thực sự là cẩn thận trong trận đấu này Để nó nhẹ nhàng là, là lên Queen luôn Không kéo dài cái cái cái ức cao này nữa Chuyển sang ức cao khác chơi nha có được những cái unit 2 sao à, vào giai đoạn đầu game thì cũng rất là gánh kèo con nào cũng được con nào lên hai sao cũng được anh em ạ không nhất thiết là nó phải là cùng một bộ đâu lên hai sao là đam nó sẽ to hơn và lượng máu nó cũng sẽ nhiều hơn kèm theo đó là những cái skill nó sẽ mạnh hơn wow whisper có lên lấy nữa không đây trời chả nhẽ lại quay trở lại chơi bộ sở thú chăng chơi ép à thôi cứ lấy đi đã lên hai sao thì nó vẫn là mạnh nên là mình sẽ tận dụng cái con này vào giai đoạn đầu game con nào cũng được anh em ạ không nhất thiết là là là phải là những cái con ở cùng bộ mét đâu như con whisper seer này thì nó cũng rất là mạnh tí nữa mình có thể bán đi không sao hết bây giờ tận dụng để đưa vào để giữ ở win trick cái đam của cái con này lên hai sao thì nó cũng được nó cũng gọi là tia đam được tốt Úi dồi ôi Anh em thấy không Gây rất là nhiều khó chịu cho đội bạn Thế nào rồi cũng có thằng nó chửi mình cho xem Khi mà mới đầu game mà đã gây lượng máu nó rất là nhiều rồi Cụ thể thì nó là phải hơn chục máu Đây rồi The Saw Grand Herat có lên mua không nhỉ? Cho một cặp cặp Grand Herat thì cũng lên mua đấy. Đằng nào thì cũng đang lẻ tiền anh em ạ. Cũng đang lẻ tiền nên là thôi dùng luôn. Dùng tiền để mua con Grand Herat xong tí nữa là có thể là ví dụ nhá, như là cái con này lên được hai thì mình sẽ cho vào thôi Vì nó cũng là unit hai sao Ồ God Ở bùa lên hai sao thì lại bùa thôi Con này vào làm tăng cơ thôi Thế thì lại như này Hợp lý chưa Ui rồi Nó lại là hợp lý luôn bỏ rồng đi luôn đấy không chơi rồng nữa chuyển sang là, là có thêm cái bộ gọi là war kết hợp với cả gọi là cái gì cũng chả biết là cái gì luôn nói tóm lại là đây nó là vẫn là đang là chưa là biết chơi gì vẫn đang là đầu game cứ nhẹ nhàng như này thôi ui rồi thằng nào mà gặp mình thì chắc là đái ra máu không không không thằng này nó không đái ra máu được nó khỏe hơn mình mạnh quá cầu mong không gặp phải nó không là gặp nó là mình đái ra máu đấy ui con này lên được ba cơ à ơ nhưng mà không có không có bán cái con uh, ulicon mất rồi nó có chơi, chơi lại chơi theo cái bài vô liêm sỉ không nhỉ anh em nhỉ chả nhẽ lại chơi cái bài vô liêm sỉ gót kết hợp với cả cái con siêu đẻ này thì thôi nó lại là chơi lại à hôm nay thì mình đang định chơi cái bản nhận định update theo meta đánh theo meta thôi Clyde Clyde đầu game không có tuổi nhá mà dạo gần đây là Clyde là bắt đầu có nhiều người chơi rồi đấy Clyde là tự nhiên là phiên bản này lại có nhiều người chơi hơn hẳn à, Cái phiên bản này thì mình à, sau à, khoảng à, một tuần, chắc là gần một tuần rồi nhỉ Từ khi update là chắc là gần một tuần rồi Thì mình chơi thì uh, có những cái bộ sau đây tự nhiên lại thấy quay trở lại rất là mạnh mẽ à, Thứ nhất đó là cái bộ Clyde khá là nhiều người chơi và chọn Glacier, Clyde, Clyde rồng cực kỳ là nhiều người chơi, thật sự là như thế. Khi mà trong một cái trận đấu 8 người ấy, có những cái trận đấu mà có tới 4 người chơi Clyde rồng ạ, dã man thật sự luôn. Đấy, sau đấy là đến cái bộ Glacier, Clyde, có chính là Live Blade Live cũng rất là nhiều người chơi. Không hiểu sao cái bộ này nó quay trở lại mạnh mẽ như vậy Có thể là do là cái bắp nhẹ từ cái phía con Live Blade Live đưa lên 7 là có thể là cho cái bộ mết vào có lẽ là mình sẽ bán Whisper Seer đi thôi Mình sẽ đẩy cái bộ mết vào luôn Đằng nào rồi cũng sẽ bán thôi Thì bây giờ mình sẽ Mình sẽ bán đi Bán cái con này thì nó không lỗ tiền Nó vẫn mất 4 tiền Và mua thì mình cũng chỉ mất 4 tiền thôi Vãi thằng này có Berserker 2 sao ạ Round thứ 13 có một cái con 4 tiền 2 sao ạ vãi cứt vậy nhưng mà vẫn thua cơ ờ có berserker hai mà đòi phá chuỗi tớ á tuổi gì rồi nói cho nhanh nha xui hai con flaming guiza ngon rồi thế thì bán tạm con rồng đi mà tôi không chơi rồng nữa cho con này vào trước cánh đam đã mà có trứng đập luôn cho này lên hai rồi cánh kèo mạnh luôn đấy chứ tập này thằng nào nó đỡ được mình đây chuỗi này chắc là phải dư rau thứ 16 có nhà chơi ẹp mình chơi mết thì mình cũng không sợ ẹp lắm nói chung là cái tầm mà berserker hai sao ấy mà không ăn được mình ấy thì tất cả những cái bộ khác quỳ xuống đi nhá ui cháy sáng chưa tất cả nó chỉ là chọn đúng bài thôi chọn đúng bài thôi anh em ạ kết hợp các thứ các kiểu đầu game làm thế nào mạnh nhất giữ chuỗi đánh chuỗi thắng mình lại tổng hợp tiếp những cái bộ mà à, hiện tại đây là rất là nhiều các anh em ở trên cái mức rank Queen King 3 là chơi ở những cái mức rank hai rank rất hay chơi những cái đội hình sau đây cái bộ Clyde rồng ấy nó là cái bộ mà chắc là nhiều nhất luôn trong cái thời điểm hiện tại là nhiều người chơi thì mình đã nói ở trên uh, Glacier Clyde cũng rất nhiều người chơi rồi tiếp theo là đến cái bộ Warbit cái bộ này thậm chí là chơi War mà chỉ có là hai bit thôi mà cũng có rất là nhiều người chơi War bit nhưng mà cái con co nó lại là con ốc thế nó mới có gọi là dã man không hiểu nổi luôn có thể là cái con ốc sau khi thay đổi skill thì nó có một cái gì đấy mà nó trở thành một cái con nam chính của rất là nhiều những cái đội hình khác nhau ngoài cái bộ assassin ra uh, cái con uh, ốc nó thay cái vai trò của con sắt killer thì ở trong những cái bộ khác thì con ốc nó vẫn đóng vai trò là cái con nam chính được Dã man chưa Anh em nào còn bảo cái con ốc của yếu đi nhá Con ốc sau khi thay đổi skill thì nó đã trở thành một sát thủ thật sự Thật sự nó là một cái con sát thủ mà một cái con co mạnh nhất trong game Một con carry mạnh nhất trong game Vừa nhắc đến em thì em xuất hiện nhưng mà không chơi em đâu Trận này chơi mết thôi và trận này mình sẽ chơi cái bộ mết trâu nhất trong game anh em nhá mình sẽ tạo ra một cái bộ mết mà phải nói là bộ mết này nó không phải là bộ mết đâu mà nó là bộ mết chiến binh luôn cực kỳ là trâu chó sự kết hợp giữa chiến binh và mết nói nhỏ thì không phải Corolla đâu mai lại có người đến bế đi 14 ngày thì chết <laughs> ơ ờ, thì đéo nào hắt xì nhiều thế hay là có ai đấy đang nhắc đến tên mình nhỉ một cách rất là chiều mến thương chăng không <laughs> tưởng yêu thương như nào hóa ra là chửi mình khổ tớ cũng thấy đau hộ bạn mới đầu game Giảm mẹ nó một phần năm lượng máu Thôi Cày thật sự luôn à, Lại nói về con ốc Thì à, đây nó là một cái câu hỏi của khá là nhiều anh em Có inbox cho mình và hỏi mình ở trong cái hội siêu cấp vô địch à, Cũng như là inbox của mình trong fanpage của Game Today Thì có hỏi mình về con ốc là uh, mình thì mình thấy là con ốc nó như thế nào ở trong cái meta mới con ốc nó có bị yếu không khi mà uh, thay đổi cái skill lặn sang cái skill tăng tốc đánh thì thực ra ấy mình nói thẳng luôn đối với mình ấy thì cái con ốc nó là cái con mạnh nhất bây giờ solo một với một carry thì kể cả berserker không có tuổi nhá anh em nhá đây này assassin mạnh thế mất chuỗi rồi đấy nó sáu con nó đánh được mình ăn được mình tám con đây này kinh chưa không yếu đâu nhiều anh em cứ nghi ngờ về cái khả năng của con ốc cũng như là cái bộ assassin trong cái meta mới ngày xưa ấy cái chiêu lặn của nó ấy nó chỉ câu kéo được nhiều thời gian thôi nhưng nếu mà nói về cái tính chất là để mà solo với cả con doom ấy thì chắc chắn là thua nhưng bây giờ có con ốc mà solo con doom thì chấp bố doom luôn nhá doom ba sao đánh với cả ốc ba sao thua luôn ngày xưa chỉ cần doom hai thôi có khi là đánh được cả ốc ba nhưng bây giờ thì không có chuyện đấy đâu nhá tại sao con ốc nó như thế mà mình lại đánh giá cao nó như vậy tại sao cái chiêu lặn mình lại không đánh giá cao bằng cái chiêu như bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái chiêu thức của nó cái skill của con ốc ấy là nó sẽ đánh với vào một cái con của quân địch và nó hút cái tốc đánh của con quân địch sau đó nó thành cái tốc đánh của con ốc con ốc nó sẽ hút tốc đánh và nó sẽ đánh càng ngày nó sẽ đánh càng nhanh và stack tới tận 25 lần nó là một cái sự kết hợp của con berserker và một con dragon clay ở form hóa rồng 3 sao tức là làm giảm cái tốc đánh của quân địch một con ốc mà có cái búa chém lan fury thì thật sự là nó không khác gì là sự kết hợp hợp thể của một con Dragon Clay 3 sao kết hợp với cả một con gọi là là là berserker ba sao luôn nó chính là hai con đấy nó kết hợp vào rất là kinh vừa đánh lan vừa bắp tốc cho bản thân mà cũng vừa gọi là trừ tốc của đối thủ trừ tốc của địch rất là kinh khủng line up uh, ờ, mết thì uh, trong meta mới cũng khá là có chỗ đứng rất ok uh, line up ép kết hợp với cả hunter thì đã cũng đã quay trở lại rồi cũng đã bắt đầu quay trở lại rồi bắt đầu thấy là nhiều người chơi rồi ngoài cái line up ép hunter ra thì còn có cái line up ép med mà nó mới xuất hiện ở trong cái meta này mà mình đã giới thiệu cho anh em ở cái video clip nhận định update tập 1 anh em không biết là các anh em đã thử chơi chưa nếu mà anh em đã chơi rồi thì anh em nhớ confirm lại cho mình nhá vào dưới clip này để mình biết được là nó có hiệu quả hay không còn cũng đã có các anh em ở trong hội siêu cấp vô địch đã chơi rồi và đã có ảnh chụp up lên trên uh, cái hội đó chứng minh được là nó rất hiệu quả khi mà có thể là giành được top 1 để xem nên là các bạn chơi gì anh em thấy không ẹp với cả assassin rất nhiều có ba người chơi assassin và ba người chơi em đấy chính là lý do tại sao mà dạo gần đây có rất là nhiều người chơi uh, chơi chơi assassin chính là vì con ốc và họ đang tranh nhau con ốc đấy anh em ạ họ đang bắt đầu tranh nhau với con ốc đang roll để tìm cái con ốc ba sao nhưng mà chưa có ai có ốc ba sao cả bây giờ ấy, chơi cái bộ nào thấy là là là đi săn cái con ốc hết Warbit rồi thì đến uh, Assassin rồi kể cả Ep cũng, chơi luôn cũng tìm ốc để mà cho vào luôn chơi 6 Ep là cũng là chọn ốc là con co trình mà cả bộ Goblin là cũng chơi ốc luôn đó anh em thấy không cái con ốc nó mạnh như thế nào bao nhiêu người săn đón thế nên là nếu mà các anh em ý mà không có gọi là tin vào cái khả năng may mắn của mình cái độ may mắn của mình ý thì mình khuyên anh em là lên chơi cái bộ mà mình đã giới thiệu anh em từ cái tập 1 của nhận định update đấy chính là cái việc là chơi mết kết hợp với ép không bao giờ sợ tranh bài nhá không bao giờ sợ tranh bài luôn một mình đi một đường luôn không bao giờ phải tìm cướp cái con súng hay là tranh cái con ốc cả ở những cái bộ Xin assassin ép hay là hunter ép thì họ đều tìm những cái con như là con ốc hoặc là con súng để làm co chính nên là rất là khó để có thể là là tranh bài thằng này chơi ép chứ không phải là, là chơi assassin đâu đây là ép kết hợp assassin thôi 6 ép kết hợp với cả ba assassin tương lai nó sẽ là như thế lại gặp một cái bộ ép nữa này anh em thấy không nhiều người chơi ép lắm nhưng mà cái thằng này hình như là thằng này chơi chín ép à ủa chín ép nhưng mà rất là may là mình chơi là theo kiểu là kỹ năng sát thương sát thương kỹ năng nên là ép thì gặp mình thì toang thôi chơi kiểu chín ép thì nghe chừng gặp mết thì là, là sợ lắm nhá mà bạn sắp đi nơi rồi kìa thằng này là top 8 mà Ồ, chơi xây dựng cái bộ chín ép này khó lắm nhá không dễ đâu Có đi không? 9 máu ạ. À. 9 máu thì Whisper Seer nó đẻ thêm phát nữa là chết. Thôi xong cậu rồi. Cậu chết luôn thì cậu còn có cơ hội sống sót. Để lỗi đau nó thêm dài. Thôi xong bài cậu. Đúng 9 máu luôn. death Bố tiên sư. Lại có người đang nhắc đến tên mình rồi đấy. Chết thì thôi ra làm ván mới có cần phải cục thế không? Khổ ai có muốn thế đâu cái con này thì <laughs> chả may cánh kèo giai đoạn đầu game thì chi ăn tí thôi để lại tí tí bán nhá anh em yên tâm nhá whisper seer này chỉ gọi là chi ăn tí thôi wow lần này gặp sát thủ đã kẹp berlin ở đây rồi chắc là lại toang rồi toang thôi toang thôi con ốc này nó ra sau nó cởi hết mất khá nhiều máu trong cái lượt này đây là cái đoạn cái giai đoạn mà mình phải form đội hình nên là mình chấp nhận sẽ mất khá là nhiều máu ở trong giai đoạn này đây 16 máu luôn rất là nhiều máu hiện tại là cái đội hình uh, chiến binh siêu cấp mết của mình bây giờ là vẫn đang chưa form được đội hình nên là phải từ từ đã cứ từ từ up lên 10 rồi form đội hình nhá anh em nhá trong cái đội hình siêu cấp mà nên là nó phải từ từ thôi siêu cấp thường là, là đến muộn nhân vật chính thì thường hay xuất hiện vào giai đoạn cuối của một cái câu chuyện hoặc là một cái bộ phim tạo được cái bước ngoặt cho cái bộ phim đó nên là anh em cứ bình tĩnh từ từ anh em nhá rồi đâu rồi sẽ có đó rồi bộ uh, War Demon War Demon à, cũng khá là mạnh nói thật nhá nếu mà mình mà ra là mình ra berserker sớm ấy ở round thứ 13 hai sao ấy không bao giờ là mình chơi cái bộ war demon cả mà nó phải là glacier kết hợp với war hoặc là glacier tứ cự ma nó sẽ rất là mạnh có con già rồi thôi whisper tạm biệt nhé đến đây là đủ rồi Vậy là chúng ta đã có 6 mét ở đây Tuy nhiên cái đội hình này mới chỉ form đội hình 6 mét thôi Còn đội hình 6 mét siêu cấp chiến binh của mình thì vẫn chưa form được Nên là phải đợi để mình form đội hình nhá anh em nhá Để cho anh em biết sức mạnh của cái đội hình này nó như thế nào Nó cực kỳ mạnh và trâu chó luôn Không khác gì những siêu chiến binh mà bây giờ ấy thì mình có thêm cái mục gọi là trả lời các câu hỏi cho anh em nhá Bởi vì à, dạo gần đây thì à, không livestream được anh em ạ Tối thì à, vợ mình à, không cho livestream Cứ bắt đi ngủ sớm thôi mà nào có được đi ngủ sớm đâu Vẫn có chim Nhưng không phải là <laughs> chim <laughs> Tất cả các câu hỏi ờ, của các bạn uh, Trong fanpage này Trong uh, hội siêu cấp vô địch này Và trong uh, chính cái kênh uh, youtube của mình Sẽ được mình tổng hợp lại những cái câu hỏi mà tổng hợp nhất mình sẽ tổng hợp lại những câu hỏi hay nhất của các bạn sẽ được tổng hợp lại và mình sẽ trả lời ở trong video clip của mình anh em nhé có thể là những cái câu hỏi liên quan đến game cũng có thể là những cái câu hỏi liên quan đến kênh liên quan đến mình ok anh em bởi vì mình thấy là ngoài những cái anh em cũ những cái anh em mà gần như là sau một quá trình xem kênh của mình đã có thể leo rank được lên những cái mức rank à, ý muốn rồi à, mức ranking rồi mức rank queen ấy thì các anh em đều là giỏi rồi đều là rất là pro rồi thì à, đa phần là các anh em sẽ không có hỏi lại những cái câu hỏi cũ nữa những cái câu hỏi à, cơ bản nữa nhưng một bộ phận không ít những anh em mới chơi mới tham gia vào cái trò chơi này chưa có biết nhiều về trò chơi thì có rất nhiều cái câu hỏi cần đặt ra và không ai trả lời cho anh em thì anh em có thể hỏi mình nhá à, ở đây thì mình nhận thấy là vẫn tiếp tục là có rất nhiều các anh em mới chơi vào chơi và tìm hiểu về game chưa biết gì thì à, mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi cơ bản cho anh em anh em yên tâm nhá à, một trong những câu hỏi mà có nhiều bạn mới chơi hỏi là về tộc và nghề tộc và nghề là như thế nào thì à, tộc anh em à, cái à, phân biệt tộc với nghề để làm sao để anh em có thể chơi được bộ gót thì anh em phải hiểu được tộc và nghề nói dài dòng một tí thì tộc nó là các cái dòng tộc những cái loài rồng ví dụ như là loài giống rồng loài giống người loài giống của những cái con ọc hoặc là những cái con kiếp len thì nó là cái loài rồng còn à, về nghề thì nó chính là ví dụ như là trong cái các cái bộ tộc nó sẽ có những cái nghề ví dụ như chiến binh hoặc là phép pháp sư đấy đó thì nó sẽ là nghề hai cái đấy nó liên quan đến cái việc là các bạn sẽ chơi được những cái bộ như là bộ gót nếu các bạn kích hoạt tộc thì các bạn sẽ không chơi được bộ gót nhá thì kích hoạt tộc ở đây là như thế nào là các bạn uh, ví dụ như những cái tộc như demon chẳng hạn thì các bạn chỉ cần một con các bạn đã có thể là kích hoạt được tộc demon rồi thì là các bạn sẽ mất gót hoặc là các bạn uh, kết hợp hai con kép keplen vào chẳng hạn ủ vãi! 14 máu ạ Tầm này tụt máu không phanh luôn Giờ mình cần một, tìm một con Storm Saman anh em ạ Ui, đây rồi Trời ơi, Storm Saman Ra đúng lúc thế Đó Chuẩn đội hình rồi Đây nó chính là cái đội hình mà mình đang định xây dựng Đội hình Pháp sư siêu chiến binh bốn kiếp len kết hợp với cả 6 mét Đây nó là một cái đội hình mới xuất hiện ở trong beta mới Cực kỳ trâu chó Với khả năng là tăng 350 máu của tộc kiếp len Cho tất cả các quân bài uh, ở trên bàn cờ Và kết hợp với cả một con ọc mưa dai với khả năng tăng thêm 5% máu nữa giúp cho cái bộ mét này nó cực kỳ là trâu, rất là khỏe. Kèm theo đó là có một cái sự kết hợp giữa Grimchuck và Flaming Wizard cực kỳ mạnh. Với một cái cú Lavun Lagunda Blade bắn một phát là coi như là bắn tỉa rất là nhiều đối tượng. Thực sự là một cái ờ, đội hình công thủ toàn diện. Khả năng phòng thủ còn có ở trong cái khống chế của Storm Saman nữa. Ngoài ra có một cái con Grand Herat có thể cướp skill bất cứ cái skill khống chế nào của quân địch thì thực sự cái bộ này nó là một cái bộ hoàn toàn là có thể chơi được ở trong cái thời điểm hiện tại. Thậm chí là còn có thể chơi được ngang kèo với cả những cái bộ như là bộ mết rồng hoặc là những cái bộ mết kết hợp với cả 5 tiền rất là ok. Thôi bây giờ chỉ có roll để đưa các unit lên ba thôi. Chút tầm này là đội hình đã form chuẩn rồi. Storm Saman lên hai nữa là xong. Đội hình này nó rất trâu nhá, con nào nó có thể làm tăng cơ được. Máu rất nhiều. Có thể chơi được với cả những cái bộ assassin nữa. Trong cái đội hình này thì co có thể là Flame Flaming Wizard khi mà có cái kết hợp của Grimchuck kẹp Laga với chúng tôi Đấy Ghép cái búa set 2 cho Flame Kiếm kèo Cái con Flaming Wizard thì đam tay nó rất là to Cái đội hình này có thể đánh được đam tay và cũng có thể là tung trưởng Một khi mà đã form ở đội hình rồi thì chấp hết Trong trận đấu này vì có một cái sự kết hợp của Grim Grimchuck nên là mình sẽ nuôi cái con G Flaming Wizard lên 3 sao anh em nhé Mình sẽ lùi con này lên 3 sao Ồ, gặp uh, Assassin Chúa ở đây. Khi mà ốc lên ba có kem Keplaga vào rồi. Có ăn được không đây? Khó rồi. Vẻ như con ốc nó đã mạnh quá. Trong cái đội hình này thì mình uh, top 1 thì mình không chắc chắn nhưng mà nói về top 4 ấy thì rất có thể là khả năng cao đấy là được top 4. Top 4 trở lên. Thực ra là top 4 thì uh, với các anh em mà rank cao thì chưa đủ để mà có thể tăng rank. Refresh off luôn. Đối với cả các anh em mà rank cao thì uh, top 3 là mới được tăng rank nhá. Còn top 4 thì vẫn bị trừ điểm. Nên <laughs> là phần đầu top top 3 là ok, được top 3 là rất là ok. có ăn được không thằng này vừa lên nó ăn được mình à, bây giờ thì không có cái chuyện đấy đâu đó anh em thấy chưa rất mạnh rất trâu đục được cái hàng phía trước xong còn lâu nó mới đến được cái hàng đam của mình còn rất lâu là mới có thể tới được cái hàng mà có thể gây được đam như là Flaming Wizard hay là Elder. Đây rồi, còn một con nữa thôi uh, đây rồi nhưng mà run thêm vài cái nữa anh em nhá thôi đập trực luôn lặng nhạc đây rồi hay lắm lốt rồi vừa hết tiền luôn speed roll Vừa kịp hết tiền có ăn được cái bọn này không đây Assassin chúa Chỉ cần con ốc chết thôi là ăn được Nhưng mà lượt này nó lại ăn được con ốc khỏe quá Như đã nói Thôi xong rồi Vậy là mình phải chơi với cả bọn Assassin à Khó rồi Top 2 vậy Trận này chắc top 2 Bọn Assassin không ăn được Ơ à, Ơ à, Thắng rồi Bọn Assassin nó bị bọn War nó ăn mè ngon easy top 1 top 1 là lên queen luôn rồi mùa này easy quá <laughs> có một chút may mắn kèm theo đánh hay là easy top 1 rồi anh em thấy không không thể nào mà có thể là phủ định được sức mạnh của đội hình siêu chiến binh pháp sư của tuấn cơm nhá Hy vọng là với cái đội hình siêu cấp vô địch của mình có thể giúp các anh em thoát cổng kinh ba dễ dàng như là mình vậy. <laughs> à, ốm thật rồi. Phải đi mua thuốc thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Anh em nào chưa like thì ấn like, anh em nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký giúp mình nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.